lượm được cái đài các bạn Sony luôn nhé này về trễ đổ lên loa bluetooth hát nghe nhạc hát đèn pin nữa các bạn đèn pin 3W này mấy đèn pin hư sẵn không sẵn đầu động vịt đồ Cebu vẫn còn nguyên các bạn à, lấy cái cạc wifi này được cái nhỉ cạc wifi này chắc không còn đang dùng được đấy các bạn cạc wifi nặng ừ. cái chai các bạn tivi này một cái đài đài Sony bàn phím này đầy nhiều các bạn nhé đồ ve chai mạch âm ly này sợi tóc đai này chắc hy vọng xài được kiếm được cái đai này các bạn này mua độ về trễ ha còn cái đai nào nữa về chai mua mấy cái đồ về trễ này